Đức Phật Thích Ca là ai? Kính thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca nguyên là một vị hoàng thái tử con vua. À, Ngài sinh vào năm 624 trước công nguyên ở một cái nước tên là Ca Tỳ La Vệ. Nước ấy bây giờ nó ở phía bắc của Ấn Độ, nó giáp danh với Nepal ấy. Cha của Ngài là Đức Vua Tịnh Phạm, mẹ của Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Thì à, Vua Tịnh Phạm lấy Hoàng hậu Ma Gia và lấy cả em của Hoàng hậu Ma Gia, tức là bà Mahabasa Ba Đề, hai chị em ruột cùng làm vợ vua cả. Thì vua với Hoàng hậu rất là lâu không có con và mong cầu thái tử lắm để nối ngôi mãi đến cái năm mà vua cũng phải năm mấy gần sáu mươi hoàng hậu cũng cỡ bốn mấy thế thì đức vua tỉnh phạn và hoàng hậu ma gia mong lắm mong đứng mong ngồi cầu lễ các nơi cho nên hai ông bà phát tâm làm rất nhiều việc từ thiện đó con ạ làm nhiều việc từ thiện lắm cứu giúp dân nghèo chỗ này chỗ kia ờ, thế thì trong một cái buổi lễ hôm là buổi lễ ờ, các vị tinh tú sau khi lễ tinh tú xong ấy lễ các vị sao thì hoàng hậu tổ chức bố thí cho người nghèo sau khi mà làm cái nghi lễ bố thí cho người nghèo xong thì bà hồi cung và nằm nghỉ thì khi nằm nghỉ thì hoàng hậu mới chập mắt được một lúc thì bỗng mơ thấy có một con voi trắng như tuyết từ trên trời bay xuống và vòi nó ngập một bông hoa sen rất là đẹp và nó có sáu cái ngà từ từ cưỡi mây từ trên trời bay xuống đến bên cạnh bà và nó chui qua cái hông hông bên phải vào bụng Đấy, hoàng hậu nằm mộng thế thế sau đó thì hoàng hậu thấy một cái mùi hương thơm rất lạ kỳ thoang thoảng và bà tỉnh giấc tỉnh giấc ra bà mới kể chuyện cho chồng nghe là vua tình phạt thì vua tình phạt mới cho mời các nhà tiên đoán xuống các nhà tiên đoán đến thì nói là hoàng hậu sẽ thọ thai một hoàng tử mà đặc biệt và quả nhiên thưa đại chúng sau đó thì hoàng hậu thụ thai đủ ngày đủ tháng thì đến kỳ sinh ở à, Ấn Độ ngày xưa đó người ta có một cái tục lệ là người con gái khi mà sinh con thì bắt buộc phải về nhà cha mẹ đẻ để sinh nở ở bên đó chăm sóc con ở bên đó một thời gian thế thì hoàng hậu ma gia cũng thế à, hôm ấy đang trên đường từ kinh đô ca tỷ la vệ trở về quê mẹ để mà sinh thì đi đến một cái khu rừng rất là đẹp gọi là rừng lâm tỳ ly thì đến đó bà trở dạ khi mà trở dạ thì bà mới xuống xe một tay vịn lên cái cây này gọi là cây hoa à, vô ưu thì bà vịn vào đấy và khi bà vừa vịn lên đấy thì bà liền hạ sinh hoàng tử nghe và trong kinh thì nói khi mà hoàng hậu hạ sinh hoàng tử thì chim hót líu lo các hoa đua nở khoảng mây trời rất là đẹp vần vũ rất đẹp rồi kể cả chân trời có nhạc trời nó vang lên những cái gì đấy rất là hay nghe thế thì khi mà thái tử vừa mới hạ sinh ấy, mọi người đỡ thái tử xuống cái thì bỗng dưng thái tử liền bước đi bảy bước các con ạ và đến bước cuối cùng thì thái tử giơ một tay chỉ trời một tay chỉ đất và cất tiếng nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn dịch nghĩa là trên trời dưới trời và thì có ta là tôn quý nhất nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử tất cả thế gian đều bị sinh già bệnh chết sau khi mà thái tử nói câu đó xong thì các cung phi đấy họ đến họ đỡ thái tử lúc ấy mới bế thái tử vào cho vào vào lồng cho lên xe lại rước về cung à, và báo tin về cung là hoàng hậu sinh hoàng thái tử thì vua tịnh phạn mừng sung sướng vô cùng con ạ cho nên đức vua là lệnh cho dân chúng mở tiệc ăn mừng liền mấy tháng liền luôn toàn dân ăn mừng đấy cả dân lúc nào ăn chơi nhảy múa hát hò vui vẻ mà dân người ta cũng mừng thật người ta thấy thái tử sinh ra đời người ta sướng lắm người ta mong lắm chứ vì vua và hoàng hậu là hai người rất là nhân đức luôn luôn thương dân thế thì sau khi mà đón được thái tử về cung rồi à, thì đức vua cho mời các vị gọi là tiên tri tiên đoán đến để xem tướng cho thái tử thì đầu tiên đức vua cho mời một vị gọi là đạo sĩ tu đã lâu năm lắm rồi ông này cả trăm tuổi rồi ở trên núi hy mã lạp sơn mời ông xuống về xem tướng cho thái tử thì khi mà trong cung bế thái tử ra ông nhìn thấy thái tử vậy là ông đã lễ sụp xuống rồi ông hết sức ngạc nhiên cái tướng của thái tử vô cùng đặc biệt đẹp đẽ con ạ nước da sáng vàng rất là đẹp và ông nhìn kỹ thì thấy thái tử có đủ 32 hảo tướng gọi là 32 hảo tướng tướng tốt đấy con ạ à. 80 cái vẻ đẹp thì ông ta kinh ngạc ông ta mới chắp tay ông mới tâu với đức vua rằng bệ hạ sinh được một hoàng thái tử đặc biệt đây sẽ là bậc vĩ nhân con người này nếu sống đời tại gia thì sẽ là bậc chuyển luân thánh vương trị vì hết cả bốn châu thiên hạ trị vì tất cả thiên hạ còn nếu người này mà xuất gia thì sẽ tu hành thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh. Ông nói như vậy nếu mà xuất gia. Nào. Thì ông cười rất sung sướng nhưng sau đó thì ông ấy lại khóc. Yeah. Ông lại khóc thế thì vua Tình Phạm mới bảo tại sao ngươi lúc cười lúc khóc? Thì ông A Tư Đà này ông bảo tâu bệ hạ tôi cười vì tôi mừng cho vua cho đất nước có được thái tử anh minh nhưng tôi buồn tôi tủi phận tôi là vì tôi già quá rồi tôi sắp chết rồi tôi sẽ không được thọ nhận sự giáo dưỡng của vị thái tử này gần tới đây tôi sẽ chết tôi không được thọ nhận sự dạy dỗ của vị thái tử này cho nên tôi buồn mà tôi khóc nấc lên như vậy đó sau đó thì ông cáo biệt vua và ông ra về thì đại chúng biết ấy, thái tử đúng là còn hơi quý hơn là ngọc là vàng vàng ngọc không bằng thái tử cả toàn thể cung là quý thái tử lắm tất cả và mọi người vui lên vì có thái tử cho đến người hầu trong cung người ta cũng vui đại chúng thấy không ngài sinh ra đem lại niềm vui hỷ lạc cho bao nhiêu con người toàn cung tưng bừng vui vẻ lắm thế sau đó thì đức vua thấy ông a tư đà ông tiên đoán như vậy đức vua cũng vẫn còn nghi ngờ đức vua lại cho triệu năm vị tướng sư nữa đến thuộc dòng bà la môn đến cùng để tiếp tục xem tướng cho thái tử thì năm vị tướng sư này đến tất cả đều nói là thái tử là con người đặc biệt nhất thế gian này những cái tướng tốt này không ai có thể có được có đại chúng riêng có một cái ông tên là ông kiều trần như thì ông khẳng định tôi khẳng định thái tử lớn lên sẽ đi tu sẽ xuất gia chắc chắn như vậy tôi khẳng định như vậy thế thì đức vua cha tình phản buồn lắm à từ bây giờ là ông bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để mà ngăn cản không cho cái ông con này đi tu được đây nghe không bắt đầu lên kế hoạch thì các con biết không vua tình phản bắt đầu triển khai kế hoạch cho xây cho thái tử hàn ba cung điện luôn vua thì ở một cung thôi nhưng mà thái tử cho hàn ba cung cung điện mùa nắng cung điện mùa mưa và cung điện mùa đông ấn độ nó có ba cái mùa như thế mùa nắng mùa mưa mùa đông mùa nắng thì trồng ao có cái hồ gọi là hồ sen xanh cung điện mùa mưa thì cho hoa sen đỏ cung điện mùa đông thì cho hoa sen sen trắng và tất cả các cung điện đều có đường nối thông với nhau rất là đẹp trong các cung này đều bố trí có cung nữ để mà hát ca rồi văn nghệ cho thái tử sau khi mà xem tướng cho thái tử xong thì vua cha đặt tên cho thái tử là tất đạt đa tất đạt đa tức là thành tiêu tất cả mọi cái nguyện ước của mình tất đạt mà Đấy đa tức là nhiều <laughs> tất là đa thành tựu tất cả những cái cái ước nguyện của mình và vô tình phàn lên cái kế hoạch vào để mà cho con mình nó được sung sướng và lấy cái vui của dục lạc để mà cho con mình nó quên đi tất cả những cái gì trong tâm của nó mình không biết tâm nó nghĩ gì nhưng thôi cứ cho nó suốt ngày vui vẻ hát ca ăn uống chơi bời để cho nó quên đi nghe không? vì nghe mấy ông tướng sư ông đoán là cái vị thái tử này sẽ đi tu đấy là lo lắm chứ canh cánh bên lòng mình đẻ được mỗi một con bây giờ nó lại đi tu thì còn có giá trị gì nữa nghe không ngai vàng này bỏ hết đó à chỗ này có một cái chi tiết thầy kể các con sau khi mà sinh thái tử được 7 ngày thì mẹ của thái tử tức là hoàng hậu ma gia băng hà sinh 7 ngày thì bà bà mất cho nên ấy, thái tử được dì ruột cũng là hoàng hậu nha là bà Mahabasa Ba Đề nhận về nuôi bà Mahabasa Ba Đề là em ruột của hoàng hậu Maza cũng làm vợ của vua bà nhận nuôi thái tử và con của bà ấy là Nanda thì bà lại giao cho vú nuôi nuôi mà nuôi con của chị tức là các con thấy là thái tử có một cái phước lành ai cũng yêu quý à, tất cả đấy dì ruột nuôi mình cho mình bú mà con của dì ruột này đẻ cho người khác nuôi đấy, thì các con thấy đây cái chỗ này để sau này các con thấy cái tích về đạo phật rất nhiều cái